2017 12 9 inch máy chống ghi âm đo lạc ở trên đủ alo khi cơ bật máy chống ghi âm alo 1234 alo alo bật máy chống ghi âm 1, 2, vào 4 tắt máy được khi đã tắt máy chống đèn kiểm tra file gồm alo bây giờ là chống đèn alo 1, 2, alo 4 alo alo 1, 2, đây, là lần đây là lần tắt máy